Wait. Later. Đó. Chỉ có một uh, chút xíu uh, là cái hồng kiểu lúc trước đó. Có bài Rose cầu nó không mới ờ, làm ra cái ngôi nhà này bên kia là cà phát cà phát cho đây Ừ. Hả? Hả? Thôi chị, rút đi. Thôi, thôi, rút mấy cái bông này đẹp luôn bạn mùa mùa thu á, bông này của mùa thu nguyên cả cái rừng cây ở trong thành phố rồi các bạn đó, rừng cây đã thay la mới lá thu và rơi rất đẹp không 太平洋沿線海岸 Vietnamese uh, we go to India. There's uh, Rồi đó thì xì mắt mắt đau nè bạn thôi mày ơi Oh, you're able to far, wasn't it? Look at that. Oh, right on the street. Oh my God. If I could Japan now. Wow. how far is that? Ooh, well, we. Hmm? garden audio udah berapa menit oh, uh, hmm. oh And for you man this one uh, dancing with the Margaret yeah you defeat I love dance you <laughs> huh? yeah funny yeah. oh this one uh, to the box. Yeah, very well. Oh, yeah, go to the park. Không, tôi cái nhà này nè. Đó, giờ là rất là nhà 93 tầng các bạn. con nhân viên á ở khách sạn này nè ra đây ngồi uống cà phê là ăn trưa khách sạn bao Hotel này như cũng có ở Sài Gòn giờ đi qua cái chỗ mà cái trường của mình học lúc trước thì các bạn đây là cái uh, bộ uh, là bộ giáo dục à, bây giờ đi qua cái chỗ này là bộ giáo dục đây các bạn đó cái tòa nhà này là, là giáo dục ở này nè các bạn No, education board. Curry, curry education board mà ta chơi trên nè. I'm all place. And